Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến soi kèo Thì trước khi đến với video nhận định ngày hôm nay Anh em hãy nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký theo dõi kênh Cao Tiến soi kèo Cũng như là kênh ờ, kèo bóng Cao Tiến à, Trong video này mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em một trận đấu ở giải AF Cup Trận đấu ờ, bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Thái Lan Thì hiện tại Malaysia khép lại vòng bảng với vị trí là đứng nhì bảng B với sau 4 trận và có được 3 chiến thắng và một trận thua ghi được 10 à, bàn thắng, đẩy thủng lưới 4 bàn. Còn về đội tuyển à, Thái Lan, dù không có được phong độ tốt nhất nhưng à, Thái Lan vẫn khép lại vòng bảng với thành tích là đứng đầu bảng A. Trải qua 4 trận thì đội tuyển Thái Lan có được 3 chiến thắng và một trận hòa. Trận hòa này là trận hòa trước Indonesia với thế thiếu người và hiện tại Thái Lan xếp trên Indonesia nhờ hiệu số bàn thắng. Về lịch sử đối đầu thì từ năm 2014 ngày 20 tháng 12 đến nay thì đội tuyển Malaysia bất bại trước đội tuyển Thái Lan trong đó là có được 3 chiến thắng và 3 trận hòa và có đến 5 trận Thái Lan phải ờ, vào lưới nhặt bóng trước ờ, đội tuyển Malaysia ờ, và ở vòng bảng giải đấu này thì trận thua duy nhất của Malay là trận thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này thì đội tuyển Malay đã chơi đôi công với đội tuyển Việt Nam dù chung cuộc là đã thua đến 3 0 nhưng ở trận đấu này đội tuyển Malay cũng tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Việt Nam Tuy nhiên thì à, chính vì thiên về tấn công mà Malay thường xuyên để lộ ra nhiều phản chống nơi hàng thủ nên cái trận gần nhất là Malay thắng 4-1 trước Singapore thì trận đấu này Singapore mà dứt điểm tốn hơn thì à, có lẽ là đội tuyển này sẽ ghi nhiều hơn một bàn trong trận đấu này còn về đội tuyển Thái Lan thì à, vô chiến suýt gục ngã trước uh, Indonesia ở uh, trận đấu này. Một phần là do các hậu vệ thường xuyên dâng cao giúp cho hàng công của đối phương uh, đe dọa khung thành hay là ở cả trận thắng trước uh, Campuchia yếu hơn rất nhiều thì Thái Lan cũng uh, nhiều lần để cho đối thủ uy hiếp mà nếu các tiền đạo uh, xứ sở chùa tháp mà có ở đẳng cấp cao hơn thì ờ, chưa biết kết cục như thế nào sẽ đến với đội tuyển Thái Lan ở trận đấu này và xét về cái cách thức tấn công thì ờ, cả hai đội đều sở hữu những cái miếng đánh đa dạng kết hợp ờ, tài hòa giữa biên lẫn trung lộ dù vậy thì Malai vốn với phong cách uh, truyền thống thiên về sức mạnh nên tỏ ra nhanh nhẹn hơn và đặc biệt là sau những tình huống mà phát bóng dài vượt biên cũng như là trong các màn mà đua tốc độ thì à, đội tuyển Malay đều nắm à, lợi thế hơn rất là nhiều thì tổng thể hết à, những cái nhận định này thì đây là trận đấu rất được đáng chờ đợi và hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn này nhưng với lợi thế sân nhà cùng với cái lối chơi đá có phần kỵ dơ trước đội tuyển Thái Lan thì mình nghĩ là Malay sẽ có nhiều cơ hội để chiếm được ưu thế sau trận bán kết lượt đi cụ thể là mình nghĩ là trận đấu này Malay sẽ từ hòa đến thắng đến với tỷ lệ kèo hiện tại của trận đấu này thì đội khách Thái Lan